体何事だ殺すゴリラ将軍だきっと彼らはなんせすぐに死んでる覚悟とかっていう言葉はだから それだ許せない離れろお前ら確実に仕留め早く消さないとダメも嘘だろ mà giờ đông vai sông tin nhắn hẹn cuối tuần ta đôi môi hơi thơm cao ta chấp tay nguyện anh nhớ bụi hẹn chiều mưa có em ngồi sau xe biến bao hạnh phúc